bí ẩn tam đại thánh tăng đệ nhất thần thông của Việt Nam. Nói đến tài phép và đạo hạnh của các bậc tu luyện đắc đạo của nước Việt thì không thể không nhắc đến tam vị thánh tăng là đạo hạnh, giác hải và minh không của triệu lý. Bằng vào tài phép và đạo hạnh cao cường của mình, ba vị thánh nhân tiêu diệt yêu tà, trấn giữ linh khí ngàn đời cho đất Việt cũng như khiến cho các hoàng đế Trung Hoa thời bấy giờ cũng phải nể phục và không dám khởi binh nhiễu loạn Đại Việt. Hôm nay, chuyên vạn cổ sẽ gửi đến quý khán giả tóm lược về truyền kỳ của ba vị thánh tăng bất tử này. Kính mời quý vị theo dõi. Thiền sư Từ Đạo Hạnh Từ Đạo Hạnh hay Đức Thánh Láng là vị thiền sư Phật giáo Bắc Tông nổi tiếng thời Lý. Cuộc đời ông được ghi lại dưới nhiều màu sắc huyền thoại. Trước khi truyền thuyết về liễu hạnh phổ biến, ông thường được liệt vào hàng thánh nổi tiếng trong tín ngưỡng Việt Nam, gọi là Tứ Bất Tử. Ông tên thật là Từ Lộ, là con trai của quan đô sát Từ Vinh. Tương truyền rằng do cha của ông dùng tà thuật làm Phật ý viên thành hầu – bị viên thành sai đại điên thiền sư dùng phép đánh chết, ném xác xuống sông tu Lịch. Xác của ông Từ Vinh trôi đến trước cửa nhà của riêng viên thành hồ, đột nhiên đứng dựng lên lừ đừ ở đó suốt cả một ngày mà không trôi đi. Viên thành hầu quá sợ hãi nên báo cho đại điên. Đại điên đến nơi và quát rằng Ngươi đi tu không được phép giận quá một ngày tức thì thây ma đổ xuống mà trôi đi. Từ đó tự lộ nghĩ cách báo thù cho cha. Ban đầu thì tự lộ định đánh lén đại điên. Xong có tiếng thét từ trên trời đổ xuống ngăn ông lại. tự lộ bèn sang Tây Thiên để học phép. Nhưng đi nửa đường đã quay lại và chọn núi Sài Sơn chùa Phật Tích để tu luyện đạo Pháp. Một hôm thấy có thần nhân tự xưng là Trấn Thiên Vương đến quy phục biết là đại pháp đã thành. Từ lộ quay trở về rồi đi thẳng đến chỗ ở của đại điên. Đại điên thấy vậy dọa dẫm nhắc chuyện xưa. Từ lộ ngước lên trời, không thấy tiếng thét nào nữa, liền cứ như vậy vung gậy đánh đại điên. Sau trận đánh như tử, hắn mang bệnh mà chết. Sau khi trả xong được thù cha, từ lộ cảm thấy vô cùng trống rỗng và hối hận. Ông nhận ra mọi sự đều có nhân duyên và nhân quả trong đó con người trong mê mà tạo nghiệp rất nhiều tự ôn vì thù hận mà lầm đường lạc lối nếu không quay đầu hối cải quy về chính tôn phật pháp mà tu hành tích đức thì chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục gánh chịu tội khổ muôn đời vì tội ác mình đã gây ra vậy là từ lộ noi theo gương của phật milarepa quyết tâm tu hành chính pháp chịu khổ hành thiện để trừ bỏ tội nghiệp mà tu hành chân chính khi đó, vua Lý Nhân Tông không có con, hay tin ở vùng Duyên Hải có đứa trẻ lên ba, tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu giác hoàng. Phàm vua làm điều gì thì đứa trẻ đó cũng biết. Sau đó, vua sai quan trung sứ tới xem thấy đúng như lời đồn, nên cho đón về kinh sư cho ở chùa Báo Thiên. Vừa thấy đứa trẻ này thông minh, lấy làm yêu dấu, muốn gặp kế tự quần thần hết mực khuyên can, cho rằng đứa trẻ nếu là linh vị an phải thác sinh trong cung cấm làm người hoàng tộc thì mới có thể lập thái tử được. Vua bèn cho mở pháp đàn 7 ngày 7 đêm cho giác hoàng đồ thai vào cung cấm. Vua không biết đứa trẻ kỳ lạ đó chính là đại điên đồ thai mà thành. Từ lộ nghe tin bấm quẻ liền biết ngay là yêu đạo dở trò yêu tà. Nếu để tà ma vào được cung cấp mà lên ngôi vua, ắt sẽ di họa cho con cháu Đại Việt ngàn đời sau. Ông cũng hiểu mình thiếu đại điên một mạng, nếu can dự vào việc này, ắt sẽ mang họa sát thân. Nhưng vì chúng sinh thiên hạ, nhà sư cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế là từ lộ nhờ chị gái từ nương, vốn làm thị nữ đông triều, len lén treo phụ ấn của từ lộ lên rèm để phong ấn. Tới ngày thứ ba của Pháp hội, đứa bé giác hoàng bị ốm và nói Khắp biên giới trong nước đều có lưới sắt vây che, tuy muốn thác sinh nhưng không có lối, đây ắt là từ lộ dùng phép hại ta. Vua nghe như vậy, bèn cho quân truy lùng, cuối cùng bắt được từ lộ đem gông lại. Lúc đó thì em của vua là Sùng Hiền đi ngang qua. Từ đạo hạnh bèn xin Sùng Hiền hầu cứu thoát và hứa sẽ làm con của hầu để trả ơn. Nể phục tài đức của từ lộ, Sùng Hiền hầu bèn vào triều can vua, nhờ thế mà cứu nhà sư này một mạng. Đúng như lời hẹn ước, một năm sau, phu nhân Phùng Hiền Hậu lâm bồn thì từ lộ được Sùng Hiền báo tin. Sư bèn tắm rửa thay quần áo trăn trối với học trò, rồi tỏa hóa mà viên tịch. Đúng thời khắc đứa trẻ con của Sùng Hiền và phu nhân ra đời, đặt tên là Lý Dương Hoáng. Về sau phu Nhân Tôn, vua Băng Hà, Dương Hoáng được truyền ngôi. Ấy là vua Lý Thần Tôn. Sau này, thiền sư Từ Động Hạnh được thờ ở nhiều nơi như chùa Thầy, chùa Láng, chùa Nền. Hàng năm, lễ hội chùa Thầy được tổ chức ngày 7 tháng 3 âm lịch, tương truyền là ngày mà ông viên tịch. 2. Lý Quốc sư Nguyễn Minh Không Nguyễn Minh Không tên hí là Trí Thành, đạo hiệu Không Lộ là một vị thiền sư nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhiều công năng đạo hạnh và thần tích kỳ bí mà được phong làm quốc sư triều lý quốc sư không lộ cho xây dựng tới 500 ngôi chùa trên nước Đại Việt đưa Phật giáo Bắc Tôn trở nên thịnh hành. Ông được tôn làm tổ nghệ đúc đồng, là Đức Thánh Nguyễn và được thờ phụng ở nhiều nơi như chùa Bái Đính, chùa Quán Sứ, chùa Đế Quốc Sứ. Ông cũng là vị thần trấn Bắc của Hoa Lư Tứ Trấn. Một số tài liệu xưa cũng từng xếp ông vào một trong tứ bất tử thay vì từ đạo hạnh chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông. Nguyễn Trí Thành thời trẻ ở chùa Quốc Thanh, sau này lên đường học đạo thì gặp được các bạn đồng môn là Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Giác Hải, đều là các thiền sư nổi danh triều lý sau này. Nguyễn Minh Không sau cuộc hội ngộ cuối cùng cũng đã trở về chùa cũ cày ruộng. Lại nói chuyện năm xưa khi từ đạo hạnh đi cầu đạo cùng hai người bạn Nguyễn Minh Không và Giác Hải từ Đậu Hạnh từng có lúc biến xa con hổ để dọa Nguyễn Minh Không, bị Nguyễn Minh Không nhắc nhở và quở rằng người tu hành không bỏ được tâm tranh đấu, hóa hổ dọa nạt đồng môn, ắt vì thế mà sau này nhận lấy quả báo. Biết lời Minh Không nói không sai, tới khi sắp tạ thế, Đạo Hạnh dặn Nguyễn Minh Không rằng Xưa, tôn sư của ta tu đã tròn quả phúc mà còn bị nạn đâu thương quả báo huống chi ở cái thủa mặt thế quyền vị này há có thể tự giữ mình được sao ta nay sắp xuất thế ở cái địa vị làm thầy người ta bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh nổi ta với người có duyên nên cứu giúp nhau khi hoạn nạn đúng 20 năm sau khi từ đồng hạnh chuyển sinh làm vua lý thần tông đột nhiên một ngày vua lý mắc bệnh lạ lòng mọc khắp cơ thể tâm trí rối loạn đau đớn gầm rú như là hổ các lương y đều bó tay cứu chữa bỗng có đứa trẻ cất tiếng hát dục tử trị thiên tử bệnh tu đắc nguyễn minh không tạm dịch ra là muốn chữa bệnh cho vua phải tìm nguyễn minh không triều đình bèn sai sứ đi tìm minh không minh không nhớ lời dặn xưa của đạo hạnh liền gật đầu đồng ý ông đem một nồi cơm nhỏ ra thiết đãi sứ thần và đám lính chèo thuyền Chẳng hiểu thần diệu thế nào mà cả đám trăm người vẫn ăn không hết. Sau đó, ông làm phép cho đoàn người ngủ say. Đến khi đoàn sứ thần tỉnh lại, thì thuyền đã về đến kinh đô, khiến ai nấy đều bái phục. Thần thông của sư Minh Không. Khi sư Minh Không vào chầu vua, các bậc học sĩ tại đây tỏ ra khinh ông quê mùa, không thèm chào hỏi. Minh Không không nói gì, chỉ đóng một chiếc đinh dài năm tấc vào cột rồi nói khi nào nhổ được cái đinh này ra thì hẳn nói đến chuyện chữa bệnh thấy chẳng ai dám nhổ minh không bèn lấy hai ngón tay trái mà nhẹ nhàng lấy đinh ra khiến mọi người đều kính phục đoạn xong sư minh không mới đến trước mặt vua mà nói rằng kẻ đại trượng phu được tôn lên ngôi thiên tử giàu khắp bốn bề có sao lại phát bệnh cuồng loạn như vậy Vua nghe nói thì rất kinh sợ. Lúc này Minh Khôn mới lấy chiếc vạt lớn đựng dầu đun lên sôi sùng sục. Ông thò cái tay trần vào cái vạt sôi khoáng bốn lần. Rắc vẫy lên người vua, tức thì bệnh tật khỏi hết. Kể từ đó, Nguyễn Minh Khôn được phong làm quốc sư, vua quan dân chúng đời đời trọn vọng. Tích thứ hai, về ông là ông tổ nghệ đúc đồng – chuyện kể rằng quốc sư Nguyễn Minh Khôn, đạo hiệu là Không Lộ, không ai khác chính là nhân vật Không Lộ trong truyền thuyết Không Lộ đúc chuông. Trong quá trình cho xây dựng chùa chiền, quốc sư Minh Khôn đã phục hưng nghề đúc đồng và được tôn làm tổ nghệ đúc đồng. Truyền thuyết kể rằng không lộ tu thiền đắc đạo, có thể đi mây về gió, có lần sang phương Bắc chữa khỏi bệnh cho vua Tống. Vua trả ơn, hỏi muốn lấy cái gì thì không lộ chỉ xin một ít đồng đen để cho vừa tay nải. Mà lạ thay, tay nải của không lộ tướng chừng như không đấy. Cả kho đồng đen của nhà Tống có thể nhét vừa. Rồi ông lên thuyền thả mũ một cái thôi là thường chạy băng băng vị nước Nam. Đem đồng đen đúc thành chuông lớn. Đồng đen là mẹ của trâu vàng, nên khi giống chuông, con trâu vàng từ phương Bắc nghe thấy tưởng đâu mẹ gọi liền chạy sang đại việt khi tiếng chuông tắt trâu vàng lồng xéo dẫm sụt mặt đất thành cái hồ rồi mắc kẹt luôn dưới đấy hồ này gọi là hồ kim ngưu nay chính là hồ tây ở hà nội ngày nay thiền sư giác hải Thần tích về thiền sư giác hải không nhiều và kỳ bí như hai vị đồng môn. Tuy nhiên, hai vua Lý Thần Tông và Lý Nhân Tông cũng rất kính phục. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, sư tên quốc y hiệu Giác Hải, người giao thủy Hải Nam nhỏ theo nghề chèo chài lưới của cha. Sau, bà mẹ đem về Yên Vệ, Yên Khánh Ninh Bình, cùng với Nguyễn Minh Không, tức Lý Quốc Sư kết bạn, đi Tây Trúc cầu đạo. Được đạo rồi, bèn trở về giao thủy, trụ trì chùa Nghiêm Quang, tức chùa Kêu Hành Thiện ngày nay. Theo địa chí Nam Định, thì Ngài kết bạn với Dương Không Lộ, Từ Đạo Hạnh và cùng sang Tây Trúc hành đạo. Sau đắc đạo thì ông trở về giao thủy làm trụ trì chùa Nghiêm Quang, ngày nay là chùa Keo Hành Thiện. Thời Lý Nhân Tôn, sư thường cùng huyền chân nhân được triệu vào hồ chuyện vua ở chùa Liên Mộng. Hai vị một là nhà Phật, một vị là nhà đạo, nhưng sức mực tôn trọng nhau, đều được vua mến mộ. Một lần đang hồ chuyện thì có đôi tắc kè đang gọi nhau in tai nhức ốc. Vua truyền cho thông huyền ngăn nó lại, huyền nhẫm thần chú lập tức một con rơi xuống nước, vừa cười vừa bảo một con còn lại xin nhường sa môn. Sư giác hải độc chúa con còn lại cũng rớt xuống nước. Vua thấy kinh lạ, làm bài kệ rằng Giác hải lòng như hải, thôn huyền đạo cũng huyền, thần thôn thêm biến hóa, mô Phật một thần tiên. Từ đó tiếng tâm sư vang khắp thiên hạ, tăng tục ngưỡng chuộng, vua thường đối đãi sư như bậc thầy, mỗi lần ra chơi hành cung hải thanh, vua tất đến chùa sư trước. Một hôm, vua hỏi sư, phép ứng chân thần túc có thể được nghe chăng? Sư bèn làm tám phép thần biến, rồi vung thân lên hư không, cách đất vài trượng, rồi lại hạ xuống. Vua và các quan đều vỗ tay khen ngợi. Do đó, vua ban cho pháp hiệu giác hải tính chiếu đại sư và một kiệu vai để ra vào cung cấm Đến đời vua Lý Thần Tông 1128-1137, thiền sư Giác Hải được nhiều lần triệu vào cung, song ông đều viện cớ già yếu để từ chối. Lúc sắp tịch, thiền sư gọi chúng đến dạy kể rằng Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ, hoa điệp bản lai giai thị huyễn, mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. Dịch nghĩa xuân sang hoa và bướm khéo quen với thời tiết. Hoa bướm đều cần phải thích ứng với kỳ hạn của chúng. Nhưng hoa với bướm vốn dĩ đều là hư ảo, chứ nên bận tâm về hoa với bướm. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống ngay góc đông nam nhà phương trượng. Thiền sư ngồi nói chuyện đến sáng rồi ngồi ngay ngắn mà mất. Vua xuống chiếu cho lấy thuế 30 hộ để cúng hương hỏa và cho hai người con trai của thiền sư ra làm quan để tỏ lòng khen thưởng. Ngày 4 tháng Giêng hàng năm là ngày quý nhật của sư. Ngày nay, chùa Phúc Long tại làng Yên Vệ thuộc xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình hiện đang thờ phụng Tiên Thiên Thánh Mẫu là mẹ của Giác Hải Thiền Sư. Đền thượng của chùa thì thờ Tam Thánh, Giác Hải, Từ Đầu Hạnh và Nguyễn Minh Không. Hàng năm, cứ đến lễ hội làng Yên Vệ vào ngày mùng 4 tháng Giêng cũng là ngày dỗ của sư Giác Hải. Dân chúng nơi đây sau khi tế thánh thì còn có tổ chức thi đấu vật. Nước Nam ta từ ngàn đời đều sản sinh ra vô số anh tài giúp vua và nước trị quốc an dân được sử sách ghi tạc ngàn đời như những khuôn mẫu đạo đức mô phạm cho con cháu đời sau tôn thờ và học hỏi Thế nhưng, trải qua lịch sử lâu dài, ngày nay chủ thuyết vô thần ngày càng lan rộng và chiếm lĩnh xã hội, khiến cho đa số người Việt khó mà tiếp xúc và đọc biết về những huy hoàng trong lịch sử dân tộc. Thay vào đó là các bài giảng lịch sử dưới cái nhìn phê phán xã hội phong kiến và tín ngưỡng tâm linh. Chính vì thế, Duyên Vạn Cổ hy vọng rằng thông qua các video trên có thể gửi đến một phần nhỏ tinh hoa văn hóa truyền thống